Và trong video của kênh Máy cắt nhôm Factor VN hôm nay, em xin giới thiệu đến anh em về một dòng sản phẩm được cải tiến đặc biệt từ các ờ, dòng sản phẩm máy sản xuất cửa nhôm. Và đây là dòng sản phẩm không thể thiếu trong một ờ, dây chuyền để anh em có thể là làm ra những cái ờ, bộ cửa hoặc là những cái khung cửa thì hiện tại anh em đang được nhìn thấy trước màn hình đây là một con máy đột dập đa năng 13 dao là hàng nhập khẩu nguyên chiếc với thiết kế đó là Ừ, có 13 cái ờ, khuôn dao dập để anh em có thể là dập được cho ờ, ờ, các hệ nhôm sinh pha lùa 55 các hệ nhôm bắc cạnh 55 và nó sẽ làm được cho hệ cửa mở của sinh pha và hệ cửa lùa và con máy này thì sẽ được tích hợp nồi hơi được làm hoàn toàn bằng nhôm Anh em có thể quan sát thấy thì nồi hơi này được thiết kế khá là to Có thể là chứa được đầy đủ cái lượng hơi cho anh em và con máy này thì ờ, quá trình hoạt động của nó rất là đơn giản anh em chỉ cần lựa đúng nhôm và đưa vào đúng vị trí quân dập thì chúng ta chỉ cần thực hiện thao tác trên cái ờ, bàn dập thì ờ, nó sẽ dập xuống và nó sẽ giúp uh, anh em đột ra được những cái lỗ nhôm không có bị nổ nhôm hay móc nhôm và trên con máy sản phẩm đột dập 13 dao này còn được tích hợp cả vòi giảm thanh để giúp anh em có thể là giảm đi cái ờ, tiếng ồn trong lúc chúng ta làm việc và một cái cốc lọc khí thì ờ, cốc lọc khí này sẽ đảm bảo cho cái lượng hơi khi ờ, chúng ta đưa vào cho cái nồi hơi nó sẽ được lọc sạch hoàn toàn và không có bụi bẩn hay là hơi nước và đây em đã ừ, quay rõ hơn cho anh em có thể nhìn thấy được cái nồi hơi cũng như là cái vòi giảm thanh và cái cốc lọc khí mà như em chia sẻ với anh em ấy thì ờ, trên cái cốc lọc khí còn được ờ, tích hợp cả một ờ, cái này là cái khóa hơi để mà khi chúng ta làm ấy lúc mà chúng ta không làm nữa thì chúng ta sẽ khóa hơi lại thì việc khóa hơi như thế này nó sẽ giúp an toàn cho anh em trong lúc chúng ta sử dụng hoặc là nhà nhà chúng ta có em bé hoặc là có con nít thì nếu lỡ có dẫm vào cái này thì nó cũng sẽ không có dập xuống vì đã đã khóa hơi thì nó sẽ đảm bảo an toàn hơn cho anh em mở hơi ra thì ờ, chúng ta sẽ đột xuống thì nó dập nó sẽ đột và máy đột dập này sử dụng bằng hệ thống hơi nếp đường dập ấy thì nó sẽ rất là ngọt rất là sắc ạ à. và không để anh em chờ lâu thì ờ, em sẽ giới thiệu ờ, chi tiết về công dụng của từng cái con dao trên sản phẩm máy đột dập 13 dao đa năng này phẩm này thì anh em có thể dùng được cho cả ke nhảy và ke vĩnh cửu Có thể là dùng thay thế cho một sản phẩm máy ép gốc nếu như chúng ta chưa có đủ điều kiện về tài chính Về con dao số 1 thì sẽ đột cho ke nhảy hệ lùa vết cạnh và bma CMA hoặc là các hệ nhôm AB55 Con dao số 2 sẽ đột cho ke nhảy cánh cửa sổ mở quay Sinfa hệ 55 Dao số 3 đột cho ke nhảy cánh cửa đen Sinfa mở trong và mở ngoài số 4 nộp cho cây hạt khung bao của Resifa. Giao số 5 nộp cây nhảy cánh thành nhau vách cạnh BMA, CMA layer. Giao số 6 nộp cho cây bệnh trụ đôi cánh cửa đi sẽ đột cho ớt không lùa vách cạnh DMA, sigma A. Giao số 10 sẽ đột cho móc cửa lùa sigma 55. Giao số 11 đột cho thoát nước khung bao cửa sổ lùa sigma hệ 55. Giao số 12 sẽ đột cho ke nhảy máy đột nhập đa năng 13 dao nhập khẩu nguyên chiếc của công ty ờ, Factor Việt Nam và đây là dòng sản phẩm độc quyền tại công ty xuất nhập khẩu Factor và hiện tại thì ờ, trên thị trường có rất nhiều công ty ờ, đơn vị đang nhái theo các mẫu mã sản phẩm từ các sản phẩm máy sản xuất cửa nhôm như là máy cắt nhôm của công ty Factor Việt Nam thì khi anh em nào đã đang đang sử dụng sản phẩm công ty Factor hoặc muốn sử dụng ở khu vực miền Bắc, bến xe nghĩa quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, khu vực miền Nam, khu du lịch Suối Tiên, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh và hãy liên hệ đúng với ờ, nhân viên kinh doanh hoặc là bộ phận ờ, giám đốc của công ty Factor để được hỗ trợ và tư vấn đúng thời các dòng sản phẩm của mình. Hiện tại sản phẩm của công ty Factor đang được ờ, ưa chuộng và bán chạy rất là nhiều nên có rất là nhiều đơn vị đang ờ, nhái theo dòng sản phẩm này của công ty chúng tôi và anh em nào đang muốn đồng hành cùng công ty Factor thì hãy ờ, tìm đúng đến ờ, đơn vị của công ty Factor tìm đúng đến bộ phận kinh doanh của công ty chúng tôi để tránh tình trạng đó là chúng ta sẽ mua nhầm sản phẩm về sử dụng và nó không đúng với chất lượng không đúng với giá thành mình bỏ ra và anh em nào thực sự ờ, quan tâm hoặc là muốn được ờ, thông tin thêm về tất cả các dòng sản phẩm tại ờ, công ty Factor Việt Nam thì hãy liên lạc cho em like qua số điện thoại phía bên trên màn hình 0787 291 188 để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết và anh em nào không có nhiều thời gian thì cũng có thể add bạn Zalo với em em sẽ hỗ trợ cho anh em nếu như có vấn đề thắc mắc thì cứ inbox em sẽ hỗ trợ và tư vấn đã luôn ờ, đồng hành cùng công ty phát Factor suốt thời gian qua cũng như là đã luôn đồng hành cùng với kênh video marketing Factor VN của em Like. Xin kính chúc cho quý anh em có thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Và anh em nào ờ, cần tư vấn về máy thì ờ, cứ alo cho em anh em nha. Vâng và xin kính chào và hẹn gặp lại.